Hello, xin chào anh chị em. Ở trong buổi trưa hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với các anh chị em đó là những cái sai lầm chết người khi chúng ta lựa chọn cổ phiếu. Phần lớn anh chị em ờ, mà Dũng được biết thì ờ, việc lựa chọn cổ phiếu nếu thiếu chính xác thì ờ, đặc biệt là trong những lúc mà thị trường tăng rất là tốt như thế này thì đa phần chúng ta không có lợi nhuận thậm chí bị thua lỗ. Vậy những sai lầm chết người đó là gì thì trong cái buổi hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị các bạn cách để chúng ta nhận ra những sai lầm chết người đó như vậy à, thông thường trong đầu tư chứng khoán thì à, đa phần khi mà chúng ta gì ạ mới bắt đầu tham gia vào thị trường thì phần đông chúng ta hãy lựa chọn một cái phương pháp đầu tư nào đó mà chúng ta nghe ở trên thị trường có thể nghe trong những kênh youtube như Dũng đang phát chẳng hạn hoặc là chúng ta nghe ở một số kênh nào đó khi mà chúng ta mới bước vào chúng ta lựa chọn các kênh tư duy chiến lược của chúng ta chưa có nên có thể chúng ta sai lầm dẫn đến sai lầm ngay từ đầu khi mà chúng ta dẫn đến sai lầm ngay từ đầu thì việc lựa chọn những cái cổ phiếu nó cũng dẫn đến sai lầm ngay từ đầu thì ở ờ, trong cái buổi trưa hôm nay Dũng muốn chia sẻ với chúng ta uh, cách để chúng ta nhận ra những cái sai lầm mà chúng ta gọi là những sai lầm chết người mà chúng ta cần phải biết ở ờ, trong đầu tư chứng khoán thì đa phần chúng ta sai đầu tiên sai quan trọng nhất sai nghiêm trọng nhất đó là sai về tư duy à, tại sao chúng lại sai về tư duy bởi vì thông thường trên thị trường chứng khoán các hệ thống đầu tư đúng áp dụng hệ thống đầu tư đúng rất là ít ạ à. phần lớn rất là đông các hệ thống mà có thể giúp chúng ta kiếm lợi nhuận rất là ít nên chính vì vậy khi mà chúng ta ứng dụng vào thì đa phần lại không có lợi nhuận hoặc là chúng ta không có hệ thống đầu tư nào hết ạ à. đa phần chúng ta chỉ nghe mách nước của một chuyên gia nào đó của một ạ à, đội nhóm nào đó của một rút kín rút cổ nào đó của ai đó nên dẫn đến chúng ta gì mất phương hướng không có gì ạ à, không có cách nào để khắc phục và dần dần nó đưa thẳng vào tiềm thức ạ à. khi mà tâm lý của chúng ta tiềm thức chúng ta nó bị dao động nó bị hoảng loạn thì dẫn đến là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc mà đưa ra quyết định thế thì bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào những sai lầm sau đó thì phần cuối à, anh chị em xem hết thì Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta có thể một hai cổ phiếu để chúng ta sẽ gì ạ có cách để khắc phục những sai lầm như vậy à, có một câu chuyện như này khi mà một số cổ phiếu lao dốc giảm rất mạnh thì Dũng có yêu cầu là nếu bình thường ai đã hoặc xem hoặc biết cái hệ thống đầu tư của Dũng thì việc cắt lót 4% 5% là một trong những cái điều đúng đắn để giảm cái thực địa tổn thất lớn với chúng ta trong đầu tư giao dịch thông thường thì mỗi một vụ giao dịch của Dũng nếu bị thua lỗ nhiều là khoảng 8 còn thông thường 5 6 là trung bình vậy những cổ phiếu của Dũng đạt khoảng độ 30 40 trong khi đó chỉ một vài cổ phiếu Dũng bị thua lỗ 5 đến 6 phần trăm nên dù là Dũng nếu có bị thua lỗ đến 60 phần trăm thì tỷ lệ thành công trên NAV của Dũng sẽ rất là cao đặc biệt là những ai đã áp dụng cái chiến lược này đặc những học viên của Dũng khi mà chia sẻ nếu các bạn có thể thấy rằng là phần lớn như anh chị đã tham gia chương trình của Dũng học viên tham gia khoảng độ 3 đến 4 tháng thì đa phần sẽ có mức lợi nhuận khá là cao có thể 7 80 thậm chí là hơn 100 phần trăm điều đó là điều không tưởng với phần lớn các nhà đầu tư phần không tưởng với phần lớn các hệ thống đầu tư khác không tưởng đến gì ạ rất nhiều người và họ có thể nói đây là những chiến lược có thể chém gió nhưng đây chính là sự thật thế thì cái sai lầm đầu tiên đó là chúng ta sợ mua cổ phiếu giá cao phần lớn chúng ta sẽ sợ mua cổ phiếu giá cao chẳng hạn bây giờ chúng ta sẽ nói về đa phần chúng ta sợ mua những cổ phiếu như là cổ phiếu gì ạ à? cổ bình thường là thay vì những cổ phiếu giá cao vượt đỉnh như thế này thì họ sợ mua mà họ sợ họ lại đi mua những cổ phiếu đang trong quá trình đi xuống như chẳng hạn như cổ phiếu Vinamilk đây là một trong những cái cổ phiếu mà họ rất là yêu thích bởi vì cổ phiếu này được nổi tiếng và giá đang là thấp nên thay vì họ mua những cổ phiếu mà đang bước vào chu kỳ tăng như thế này đang bước vào trend tăng thì họ mua những cổ phiếu giảm điểm và che đi xuống hoặc thậm chí họ mua những cổ phiếu họ yêu thích như cổ phiếu gì ạ à? Vietcombank đấy là những cổ phiếu mà không lên được đấy là cái lựa chọn đầu tiên bị sai lầm đến phần lớn anh chị em bao nhiêu chị em đã từng lạ và đang sai lầm ở chiến lược đầu tư này có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ bởi vì thậm chí là những cái đây là một bảng danh sách những cái danh mục mà những cái bạn học viên của Dũng mới tham gia gần như là những cái cổ phiếu này sẽ được Dũng phân tích để các bạn nó nhận ra được những sai lầm của mình ở trong này Dũng sẽ phân tích một vài cổ phiếu như là VRE VRE là một cổ phiếu chúng ta mua là một trong sai lầm lớn nên đoạn bạn nào trong nhóm à, trong nhóm của chúng ta đều thấy là đây là cổ phiếu Dũng không bao giờ khuyến nghị cổ phiếu này mà nếu có thì chúng ta cần phải bán ra ngay đấy đây là cái đây là một trong những cái danh mục mà những bạn mới tham gia vào trong cái hệ thống đầu tư của Dũng Dũng phim Dũng chia sẻ để chúng ta có thể cắt ngay bán ngay chứ không có gì ạ à, có lý do nào khác hoặc là cổ phiếu Vinamilk cũng một vài các bạn cũng đầu tư và Dũng yêu cầu phải bán ngay khi mà cổ phiếu đang trong kênh đi xuống chúng ta còn nhiều cổ phiếu khác chúng ta lấy một vài ví dụ à, cổ phiếu ở đây là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu PDR à, chúng ta lấy một cổ phiếu khác PDR PDR là một cổ phiếu cũng là một trong những cổ phiếu tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua những cái việc mà cổ phiếu đã đang trong quá trình chạy nước rút như này thì một là chúng ta không mua nữa có thể nó lên một nhịp nữa nhưng chúng ta hãy bán ra việc mà lựa chọn mua ở phía trên này sẽ là rủi ro rất là lớn à, chúng ta lại tiếp tục xem những một số các cổ phiếu mà chúng ta đang thấy ở đây đó là cổ phiếu N TNG TNG cũng đã có một số anh chị em mua cổ phiếu này và hiện tại Dũng thấy rằng anh chị em không biết bán ra hay không về góc độ sai lầm ở đây đó là cổ phiếu đang ở trong gì ạ? trong cái chu kỳ ba phân phối tức là trong một cái nền ba phân phối việc biến động lớn rũ bỏ với khối lượng lớn ở cái đường SMA 50 trên cái giai đoạn 3 phân phối như này thì đây chính là giai đoạn một chu kỳ giảm nên chính vì vậy chúng ta đã thấy rằng là sai lầm này là chúng ta cần phải khắc phục đây là cách mà nhiều anh chị em là đã thấy trong đầu tư Dũng lấy một vài ví dụ nữa để anh chị em sẽ thấy là những cái danh mục này Dũng sẽ phân tích để chúng ta hiểu rõ rằng là tại sao đã có nhiều anh chị em bị thua lỗ và nhiều anh chị em lại lại thành công cổ phiếu thứ hai anh chị em sẽ thấy rằng là đó là cổ phiếu DLC DLC là Đức Long đây là một cổ phiếu cũng đây là một cổ phiếu sau khi biến động như này những cái cổ phiếu dạng này thường là không có chất lượng nên chính vậy nếu chúng ta phân tích về cơ bản có thể cổ phiếu đi lên rất là mạnh ở chạy này nhưng thường thì mua những cổ phiếu này với những chất lượng về cơ bản quá xấu nên chúng ta thấy rằng là nó không ổn định nếu nhìn về danh mục ở phần này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái sai lầm nữa mà anh chị em thường mắc phải đó là gì ạ đó là chúng ta bán bán những cổ phiếu mạnh và giữ những cổ phiếu yếu nhà mình ai đã đang thấy là những cái cổ phiếu mạnh chúng ta bán ra và tập trung giữ những cổ phiếu yếu thì có thể comment trên số 2 đúng không ạ tức là cuối cổ phiếu nào nó mạnh thì chúng ta gì ạ chốt lời thật nhanh và chúng ta bán những cổ phiếu yếu và giữ cổ phiếu yếu đặc biệt là lúc thị trường có những đợt điều chỉnh thì chúng ta đang làm cái điều đó chẳng hạn bây giờ chúng ta có một cái cửa hàng về quần áo nếu cái quần áo giả sử quần áo này quần áo xanh chẳng hạn đấy chúng ta đang bán được một quần áo đỏ chúng ta gì ạ à, đang ế thì chúng ta bán cái áo đỏ giảm giá cắt lót hay là chúng ta lại bán cái áo xanh để giữ áo đỏ anh chị em bán áo xanh để giữ áo đỏ hay là bán áo đỏ để giữ áo xanh câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng phần nhiều anh chị em đã được học ở ngoài kia đó là mua những cổ phiếu giá rẻ và chắc chúng ta định giá những cổ phiếu giá rẻ để chúng ta mua vào trong khi đó những cái cổ phiếu gì ạ à, nó đang trong chu kỳ lên nhưng những cổ phiếu dòng ngân hàng ở đây nếu các bạn sẽ thấy rằng là phần lớn các học viên của Dũng đã nắm chọn các cổ phiếu ngân hàng như ACB MBB CTG có một số thì Techcombank Tiên Phong Bank một số thì anh chị em đang nắm giữ gì ạ à? Vietcombank tất cả những ai đang nắm giữ Vietcombank là những anh chị em gì ạ mới tham gia nha anh chị em mới tham gia mới tham gia ở cái khóa học vừa qua đúng không ạ còn nếu anh chị em đã tham gia gì ạ tham gia ít nhất là được một khóa rồi thì không bao giờ các anh chị em mua Vietcombank không bao giờ các anh chị em mua những cái cổ phiếu Vinamilk đúng không Đấy. chúng ta chỉ mua những cổ phiếu mạnh nhất như là cổ phiếu gì ạ à? Liên Việt Quốc Banh CTB và hôm nay nếu chúng ta thấy là chúng ta có thể mua gì ạ à? mua thêm được cổ phiếu gì ạ à? MBB tại sao vậy công banh và BIDB nó lại giảm nó không tăng các bạn cần phải học phải hiểu rõ hơn về cơ bản của hai cổ phiếu đó bởi vì nếu chúng ta không hiểu về hai cổ phiếu đó thì chúng ta mua vào thì chỉ dựa vào nổi tiếng của một số người anh chị em có những cái kiến thức hạn chế thì giờ chúng ta gọi là chết trên đỉnh cao một cái câu chuyện nữa đó là có bao nhiêu chúng ta đã từng nghe ai nói là mua cổ phiếu dầu khí để khoảng độ 5 6 tháng sớm muộn cổ phiếu cũng tăng bởi vì kinh tế đang hồi phục Covid đang hồi phục và chúng ta vẫn giữ cổ phiếu dầu khí ở thời gian rất là dài trong thời gian vừa qua thì hãy comment cho Dũng đi ạ à. hãy comment cho Dũng Rồi, số 3 đi ạ à. hãy comment cho số 3 ở đây trong danh mục mà Dũng đang thấy ở đây thì phần lớn không có cổ phiếu dầu khí ạ không có cổ phiếu dầu khí nha yeah. không có cổ phiếu dầu khí đây không có cổ phiếu dầu khí chúng ta lại tiếp tục phân tích thêm một vài các cổ phiếu thì chúng ta thấy rằng là trong các cổ phiếu trong các cổ phiếu khác anh chị em có thể thấy rõ năng thấy ở đây một vài cổ phiếu cũng bị sai lầm rất là ghê gớm đó là những cổ phiếu mà Dũng đang thấy ở đây đó là AST à, AST AST tại sao AST lại bị sai lầm à, AST à, đây là một trong những cái sai lầm phổ biến nếu bạn nào đang gì ạ Dũng đang phân tích trực tiếp những cái danh mục mà những cái bạn mới tham gia học của Dũng và Dũng đã cầm yêu cầu tất cả những bạn học viên gửi cho Dũng danh mục để Dũng có thể cho các bạn biết là cổ phiếu của chúng ta đang ở đâu thay vì chúng ta bán thật nhanh có bao nhiêu bạn là hôm trước khi mà tham gia chương trình của Dũng một loạt các cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ Dũng yêu cầu bán hết bán sạch không nắm giữ gì hết thì có thể comment được ở không ạ comment từ Dũng một cái ạ comment số một cái thế thì ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu lao dốc như này với cái việc mà kênh đi xuống này thì không có cơ hội để chúng ta tham gia đâu ạ không có cơ hội nên đây là cái sai lầm nghiêm trọng à, nghiêm trọng để chúng ta ấy và chúng ta còn rất nhiều các cổ phiếu khác chúng ta thấy là sai lầm nghiêm trọng thậm chí là còn cổ phiếu gì ạ à? TCH ạ à. TCH lại tiếp tục phân tích cho anh chị em những cổ phiếu TCH bởi vì chúng ta mua những cổ phiếu mà nó lỏng biến động lớn như thế này thì thường nó không bao giờ lên được đúng không không bao giờ có thể lên được cổ phiếu này hoặc là những cổ phiếu kinh đô cũng tương tự như vậy nhiều anh chị em Dũng đã nói ở trên bản tin rất là nhiều rồi những cổ phiếu nó tạo ra ở trên đỉnh và chúng ta lại mua vào đúng không lại mua vào mua vào ở trên đỉnh mà ở đây hôm qua nếu bạn nào đã học cái chương trình đầu tư như một nhà vô địch của Dũng thì Dũng vẫn nói là này khi mà thông tin đưa ra khi mà gì à, báo chí lại phỏng vấn các chủ tịch hội đồng quản trị khi mà các ông chủ tịch hội đồng quản trị bảo mua vào và chúng ta đang thấy điều gì đang diễn ra ở đây ạ à? mọi người đang thấy điều gì đang diễn ra ở đây ạ anh chị em ai đang bảo mua vào ở đây công ty nào đang mở mua vào ở đây nếu thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm thiếu gì ạ tư duy đúng chúng ta có thể trở thành những nhà đầu tư gì ạ đầu tư từ thiện rất là lớn cho các quỹ ạ rất nhiều anh chị em đã sử dụng số tiền của mình để từ thiện lớn cho các quỹ cho các tổ chức đó là một cái điều thực sự là đáng tiếc nếu chúng ta thiếu kiến thức đúng không thiếu kiến thức thiếu kinh nghiệm thiếu trải nghiệm tại sao mua 5 triệu cổ phiếu mà chúng ta lại bảo là gom cổ phiếu vào để múc à, đấy là cái sai lầm tiếp theo sai lầm tiếp theo nữa đó là trung bình giá xuống một số Dũng nhận được rất nhiều các chiến lược trung bình giá xuống với chẳng hạn như là nếu chúng ta mở một cổ phiếu mua cổ phiếu Vietcombank ạ à, lấy một cái cổ phiếu Vietcombank chúng ta mua trung bình giá xuống thì điều gì diễn ra ở đây thì nếu việc anh trung bình giá xuống không sao cả bởi vì chúng ta có lỗ thì cũng lỗ không bao nhiêu cả đúng không ạ nhưng bây giờ chúng ta lại ngược lại chúng ta mua một cái cổ phiếu Vinamilk với cổ phiếu Vinamilk để chúng ta mua trung bình giá xuống đúng không khi mà chúng ta mua trung bình giá xuống của Vinamilk từ phía trên nếu chúng ta đang mua 100 bây giờ nó xuống 90 theo anh chị chúng ta đang mất bao nhiêu tiền và nếu cổ phiếu này tiếp tục rơi nếu tiếp tục rơi nữa thì tài sản chúng ta sẽ như thế nào nên mua trung bình giá xuống là một cái cách mua có thể là dành cho ai Dũng không biết nhưng nếu cái hệ thống phương pháp của Dũng thì đây là một hệ thống mà Dũng nghĩ là nó tồi tệ nhất để để đốt tài sản nhanh nhất và nếu chúng ta lại sử dụng margin ở mức cao thì đấy chính là những đầu tư thất bại Dũng nói cái điều này bởi vì có lẽ nó đang đi ngược với phần lớn phần đông các hệ thống đang có ở bây giờ phần đông luôn ạ à. bởi vì họ luôn luôn là chúng ta là mua ở target giá thấp thay vì mua những cổ phiếu giá cao bứt phá đi lên thì họ sợ họ sợ những cổ phiếu tương tự như vậy ok và chúng ta sẽ nói thêm là và những tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái là những cái cổ phiếu dẫn đầu thị trường Ê cơ, nếu chúng ta mua cổ phiếu dẫn đầu thị trường thì chúng ta thấy là nó quá cao để chúng ta sợ và chúng ta đi lựa chọn những cổ phiếu nào đang yếu hơn thị trường chẳng hạn nếu chúng ta để ý một chút là trong dòng chứng khoán đợt vừa rồi thì khi mà Dũng nói là dòng chứng khoán sẽ là dòng dẫn đầu trong nhịp tiếp theo nhưng khi mà các cổ phiếu dẫn đầu đang trong giai nhịp tiếp theo thì chúng ta không mua và chúng ta mua những cổ phiếu mà nó yếu hơn chẳng hạn chúng ta sẽ thấy rằng trong những cổ phiếu dẫn đầu trong đợt vừa qua như là MSB đây là cổ phiếu dẫn đầu khỏe hơn MSB ạ à, MBS cổ phiếu nó tăng tốc mạnh hơn khi mà nó nổ tiếng súng đầu tiên hay là chúng ta lại có những cổ phiếu như SSI là cổ phiếu yếu nhất khi mà dạ, nó tăng tốc chậm nhất thì chúng ta lại thích mua vào Thế thì câu chuyện ở đây là những cổ phiếu mạnh nhất chạy đầu tiên trong dòng thì về cơ bản cổ phiếu này tăng từ 28 lên 43. Trong khi đó những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy nổi tiếng như là HCM thì gần như là dập chân tại chỗ không tăng. Hôm nay có tín hiệu tăng nhưng về cơ bản cổ phiếu HCM mạnh hơn cổ phiếu SSI, cổ phiếu HCM yếu hơn cổ phiếu gì ạ à? MBS vậy nếu chúng ta chỉ thích mua những cổ phiếu nó rẻ hơn bởi vì chúng ta bị bỏ qua thì đó là một sai lầm phổ biến thông thường chúng ta vẫn khi mà cổ phiếu dẫn đầu thì chúng ta có thể chấp nhận mua ở mức giá cao thậm chí mua ở giá trần thay vì mua cổ phiếu mà gì ạ à, nó thấp hơn nó chạy ít hơn nhưng giá thì mua ở như vậy thì chúng ta thấy là thường cổ phiếu sẽ không tăng giá thì có thể nó rẻ hơn so với điểm mua của nó nhưng thực tế chúng ta đã mất đi chi phối cơ hội rất là nhiều ok ạ và còn nhiều những dạng cổ phiếu khác nữa và trong thời gian này Dũng chỉ muốn nhấn mạnh anh chị em những cổ phiếu cuối cùng để chạy kết thúc chu kỳ trong đợt này thì hãy bán ra đó là Hòa Phát là những cổ phiếu đang chạy kết thúc chu kỳ bao nhiêu các bạn đấy là những cái cổ phiếu đang chạy kết thúc chu kỳ cần phải bán ra dần tại sao chúng ta lại nói điều này anh chị em tại sao đại dũng lại nói điều này ạ à? hello tại sao dũng lại nói điều này đây là một trong những cổ phiếu ok tại sao Dũng lại nói điều này đây là một trong những cổ phiếu Dũng chia sẻ cho anh chị em thời điểm mua vào là đây ạ à. thời điểm mua thêm là đây và thời điểm mua cuối cùng là đây nên bây giờ Dũng lại có trách nhiệm đưa ra các gì khuyến nghị để anh chị em bán ra dần trong nhịp này bởi vì đây là giai đoạn cuối có được không ạ à? hello có được không ạ à? nên chính vì vậy khi cái những cái cổ phiếu Dũng đưa ra cụ thể rõ ràng cái việc bán ra Dũng đưa rất là chi tiết cụ thể rõ ràng để anh chị em thoát dần ra thay vì bây giờ bảo là cổ phiếu lên rồi chúng ta chém gió đúng không có phải như vậy không ạ bao nhiêu anh chị em đã mua cổ phiếu này theo kịch bản mà Dũng chia sẻ thì hãy để comment cho Dũng số 5 đi ạ nếu bạn nào đã mua cổ phiếu này theo kịch bản mà Dũng chia sẻ trong giai đoạn bắt đầu đi lên ạ thì các bạn để comment số 5 ạ comment số 5 nhá nhớ là comment số 5 và hôm nay bao nhiêu các bạn đã bán dần ra thì comment số 6 ạ bao chúng ta bắt đầu bán dần ra trong phiên này thì comment số 6 à, comment số 6 Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là rất nhiều anh chị em chúng ta thấy rằng bao nhiêu anh chị em đã thành công đã kiếm được tiền có lợi nhuận tuyệt vời như này và chúng ta đã gì ạ à? đã bán dần ra đây là những khái niệm tuyệt vời dành cho chúng ta hãy bán dần ra đi ạ à. không phải bán hết mà bán từng phần có thể tỉa được 5 phần trăm 10 phần trăm bán ra để chúng ta gì ạ à, có độ an toàn nhất tại vì cổ phiếu này có thể nó tích lũy lại có thể tái tích lũy lại không quan trọng quan trọng là chúng ta đã có một khoản lợi nhuận từ 45 từ 14 14 lên đến 66 đúng không chúng ta có khoảng 50 phần trăm lợi nhuận trong thời gian rất là ngắn điều đó là điều cực kỳ tuyệt vời bao nhiêu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu ngành thép HSG cũng nên dạ, cũng nên chúng ta dạ, chuẩn bị bán ra nốt ở giai đoạn này với khối lượng rất là lớn ở vùng này thì cái việc mà kéo lên để kết thúc chu kỳ cũng là tuyệt vời hơn bao nhiêu bạn đã nắm gì ạ nắm những cái cổ phiếu gì ạ NKG đây là những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ nên cái việc mà chúng ta bán đó là chuyện bình thường cổ phiếu này có thể là tích lũy tái tích lũy ở vùng 32 trước khi chạy đốt đến đấy là những lý do chúng ta gì ạ trong hôm nay chúng ta cần phải giảm dần phải bán dần đúng không còn nó lên đến đâu nữa thì không quan tâm nữa đúng không nó lên chúng ta đây là những giai đoạn chúng ta cần phải giảm dần đấy là cách thức để chúng ta biết rằng là đã có gì ạ một dòng đang chạy nước rút và chuẩn bị kết thúc chu kỳ tới đây nó lại có dòng tiếp theo chạy nước rút chuẩn bị kết thúc chu kỳ sau tới đây nó có dòng tiếp nữa kết thúc chuẩn bị kết thúc chu kỳ và sau khi những cái dòng đấy kết thúc chu kỳ thì thị trường sẽ rơi tự do và lúc đó các chuyên gia chứng khoán các nhà đầu tư khốn khổ chúng ta sẽ thấy là vui họ rất là vui bởi vì họ nói về thị trường họ đưa nhận định thị trường phần lớn các chuyên gia ở đầu năm trong năm nay thì đều nói là thị trường còn lâu mới có thể vượt qua 1.200 phần lớn các chuyên gia đều đều nói rằng là thị trường gặp gì ạ mô hình hai đỉnh và sẽ giảm rất mạnh nhưng đó là những anh chị em đã gì ạ bị bỏ rơi bộ thị trường bỏ rơi đây là một khái niệm rất quan trọng khi mà thị trường bỏ rơi chúng ta đúng không thì chúng ta sẽ là những người khốn khổ bởi vì chúng ta không có cơ hội để đeo bám lựa chọn cổ phiếu và chúng ta sẽ mua cổ phiếu ở đỉnh cao trên đỉnh cao của thị trường nên anh chị em nào mà thấy rằng là việc chúng ta chưa trang bị cho mình búa rìu dao sắt tất cả những công cụ tuyệt vời nhất để chúng ta đầu tư thành công thì hãy để nghĩ lại đi ạ bởi vì không có búa không có rìu không có dao không hệ thống đầu tư chứng khoán chuẩn không có phương pháp chuẩn mà chúng ta bỏ rất là nhiều tiền hàng 500 triệu bằng một tỷ ra để đi nghe một ai đó cho chúng ta một vài cổ phiếu phím cho chúng ta gì ạ một vài cổ phiếu chúng ta mua vào thì đó chính là thất bại đỉnh cao hôm trước Dung gặp một cái bạn bạn đầu tư 180 triệu và sau đó thì bạn còn 60 triệu và bạn quyết định tham gia chương trình của Dũng và bạn đưa ra một kế hoạch là từ 50 triệu bạn sẽ có thể từ nay đến cuối năm bạn sẽ lấy lại toàn bộ cái lợi nhuận của mình điều đó là điều thực sự dũng cảm bởi vì thứ nhất này này thường chúng ta mong muốn là với những kiến thức cũ của chúng ta để lấy lại số vốn của chúng ta thực ra là không có không bao giờ có kiến thức cũ lại lấy lại số vốn của chúng ta được nên đấy là cái gì ạ chúng ta đưa vào cõi chết ở đây Dũng muốn nói rằng tất cả những cái cổ phiếu Dũng đưa vào là những cổ phiếu nó lặp đi lặp lại là những cổ phiếu tốt nhất nếu có một số anh chị em khi mà tham gia chương trình của Dũng tại sao Dũng lại cứ nước suốt ngày đưa những cái cổ phiếu như vậy bởi vì những cổ phiếu như vậy là những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường nếu anh chị em nhớ lại rằng là trên thị trường chúng ta trong thời điểm này nó chỉ có khoảng 20 cổ phiếu tốt nhất trên thị trường thôi ạ à. 20 cổ phiếu đổ lại chết tốt nhất trên thị trường thôi thì tại sao Dũng lại không tập trung vào 20 cổ phiếu đó mà tập trung vào những cái cổ phiếu khác làm gì đúng không ạ à? nên nếu chúng ta gì ạ chưa thành công nếu chúng ta gì ạ vẫn đang ở trong những nhà đầu tư mơ ước thì hãy là trang bị cho mình một hệ thống đầu tư một tư duy đúng hãy đọc những sách của Mark Mini đọc cuốn sách của William Monell đọc sách của Liam Mo, hãy dừng những cuốn sách đầu tư giá trị mà chúng ta không hiểu về gì ạ về xu hướng của nó bởi vì nếu chúng ta không hiểu về nó thì chúng ta lại giữ và giữ mãi giữ mãi và cuối cùng chúng ta sẽ bị thất bại ở đỉnh cao hãy kết hợp hệ thống đầu tư giá trị cơ bản với hệ thống đầu tư kỹ thuật để chúng ta có một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh các bạn nhá hãy kết hợp cả hai hệ thống này vào thì chúng ta sẽ có một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh và giúp chúng ta có lợi nhuận an toàn thay vì chúng ta chỉ có một duy nhất một cái chiến lược đầu tư thôi những nhà đầu tư tăng trưởng thì tập trung thêm vào những chiến lược đầu tư kỹ thuật những nhà đầu tư kỹ thuật thì tập trung thêm vào những chiến lược tăng trưởng đó là lời khuyên cuối cùng dành cho các anh chị em trong buổi trưa ngày nay một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và chúc chúng ta có một buổi trưa ngon miệng và cái cổ phiếu cuối cùng trong hôm nay nếu bạn còn cơ hội để lên tàu thì duy nhất gì ạ MBS MBB duy nhất thôi ạ tại vì Dũng sẽ gì ạ chỉ cho chúng ta một cái cổ phiếu duy nhất nhưng nếu chúng ta mua hãy cắt lót khi cổ phiếu bị gãy 4 phần trăm và 8 phần trăm cắt lót đấy là đây là thông nghiệp này nếu chúng ta mua thì thường chúng ta phải cắt lót vi phạm cắt lót 4 phần trăm và vi phạm tiếp theo 8 phần trăm những cái điểm mua này nếu bị lỗ rất là thấp bởi vì thường là cổ phiếu này nó sẽ tăng tốc chạy nước rút trước khi kết thúc chu kỳ hello xin cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi chương trình chia sẻ của Dũng trong buổi chiều này thông thường cổ phiếu dành ngân hàng nó sẽ chạy vào đầu và giữa buổi chiều sau đó thì lại đấy là góc độ để chúng ta có thể biết được tại vì đấy là một trong những đặc tính của cổ phiếu ngân hàng một lần nữa xin cảm ơn và chúc chúng ta ăn trưa ngon miệng xin cảm ơn rất nhiều và hẹn chúng ta vào những chương trình tiếp theo